nó không có ờ, cháy motor khi không có điện thoại đó giờ mình sẽ ờ, review từng món trong cái ờ, DJI SE này cho mọi người xem nha review sơ luôn rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người tải cái app mọi người sẽ lên CH Play hoặc Store là mọi người tải không có đâu nha mọi người sẽ tải từ trang web của nó Xin chào anh em lại đến với kênh TBL Sản phẩm này đi đôi với cái điện thoại là rất là ok luôn Anh em biết cái gì không? Uhm, đây là một cái à, cái gì đây? Để quay vòng vòng đây nè Chưa mở hộp nha Đây là một cái uh, gimbal anh em Một cái gimbal Lionel à, Bây giờ tôi sẽ mở ra cái gimbal này à, ở trong đây tôi không biết là người ta à, đóng gói là gimbal à, Lionel hay là gimbal hàng hàng neo hay là hàng gì trong đây nhưng mà mua là mua Lionel đó trị giá là 1 triệu 8 nha mọi người đó 1 triệu 8 bây giờ mình sẽ đập hộp đó 1 triệu 8 cho nó rẻ dùng quay cho nó sướng cái này là tôi mua là Osmo 4 nha mọi người đó mùa này thì uh, mua hàng online không à thì có vẻ anh này anh, uh, ờ, anh gói cho mình kỹ quá ha anh này uh, mình uh, mua ở trên uh, facebook cái này uh, người ta gói kỹ gì cũng có lý tại cái hàng này cũng uh, mong manh dễ vỡ mà thì uh, cái uh, điện thoại mà vô cái gimbal này là thôi chứ uh, bao phê luôn quay là khỏi sợ khỏi sợ rung lắc luôn nha mọi người đó. ôi rồi ôi tại tới một lớp nữa hả gọi là là là hồi nãy là một lớp rồi bây giờ một lớp nữa là hai lớp bây giờ là ba lớp nha ôi ôi đây đây đây đây, đây. có bảo hành tiêm bảo hành đó nha mọi người có tiêm bảo hành là ok rồi rồi bây giờ mình sẽ à, mở hộp À, mình à, đập hộp mà mình à, kỹ càng mình quay phim lại rõ, rõ ràng gì thì nó cũng đỡ cho mình phần nào anh em chứ nếu mà mình nhiều khi mình đập hộp mà mình không có quay phim á rõ ràng này kia là nói chung là mất trắng luôn anh em còn nếu mà mình quay phim này kia thì có thể là mình gỡ gạt được phần nào nha chứ cũng mất nha chứ không bao giờ mà còn nguyên quyện nha ủa ôi, ôi, ôi, ôi. <laughs> đúng rồi hàng lai neo thiệt uhm. hàng lai neo là nó không có hộp luôn nha mọi người đó anh này gói rất là kỹ luôn cho mình một cái ờ, chân tripod nữa mọi người ơi đó wow đây giờ là một cái ờ, chân nè đó cái chân của nó nè nhìn nó xịn đúng không đó chân tripod nè rồi cái này thì à, mọi người sẽ gắn vô đâu trong đây nè đó nó có cái lỗ nè một phần tư nè sẽ gắn vô trong đây rồi mình cũng ờ, nghiên cứu để đúc kết lại cho các bạn xem nha đó hôm nay mình sẽ uh, mở cái này lên và khi mình gắn vô cái điện thoại á mọi người sẽ để ý nè cái phần ờ, có cái, cái máy ảnh nó hướng lên nè mọi người sẽ để hướng lên nha đó điều này ờ, rất là quan trọng nha với lại đây nè đây có một cái ờ, ấy nè đó nó sẽ khớp với lại cái này nó sẽ khớp với lại cái chấm này đây khi mà mình bỏ vô thì mình nó sẽ khớp giống như vậy nè giống như khi mình để vô thì nó sẽ như vậy nè mọi người đó nó sẽ khớp với lại cái này hít rất là cứng luôn rất là chắc luôn một cái kịch luôn nè chắc lắm không có vụ mà rơi đâu nha đó thì nó sẽ đúng cái chiều của nó thì à, cái dòng này á mọi người sẽ sạc củ sạc điện thoại ở mức điện áp là 2A và 5V còn cái này là mình sạc điện thoại lên ngược lại nha cái này là mình sạc cho Osmo còn cái này là mình dùng Osmo để mình sạc cho điện thoại là cái ờ, cổng ờ, đây nè cổng này cũng ít dùng lắm nói chung là ít sử dụng đó. nhưng mà có nhiều khi điện thoại hết pin á thì mình có thể mình chữa cháy mình sạc ờ, được cho điện thoại ở cường độ là 1.4 a rồi thì cái này á mọi người sẽ tải một cái app ở trên ờ, trang web của nó nha cái này có thể là cộng cái điện thoại ờ, trên ờ, mình nó là tới 230g lần nha mọi người và có thể là cộng trừ 30g nha đó nói chung là cái này là vô đối trong tầm giá rồi nha mọi người đây nè đó ha thì bây giờ trong cái clip đập hộp này tôi sẽ đập hộp ra review xem à, nó như thế nào có chắc chắn hay không nha đó cái này rất là cảm thấy chắc chắn á mọi người đây nè mình à, sẽ à, mở nó lên luôn đó nó, nó đang hoạt động đó mà cái này nó không có điện thoại trên nếu mà so với một số cái thì nó không có điện thoại nó sẽ hư còn cái này nó không có điện thoại nó sẽ tự rồi mình tự cân bằng nha mọi người nó không có cháy motor khi không có điện thoại đó còn à, muốn xài nó thì à, phải à, dùng tới một cái app để xài nha mọi người đó mình đã gắn vô đầu nào bây giờ mình mở này mọi người nè mở nè đó ha mọi người đó tự nó cân ha đó tự cân nè rồi à ha tự cân nè mọi người à, thì cái này mình chưa có dùng app nha mọi người còn à, nếu mà muốn à, thêm một số chức năng của nó thì mình sẽ à, dùng cái app đó rồi mình tắt nè mình bấm đây mình tắt nguồn à. rồi ok thì à, cái phần này thì à, gác qua một bên nha còn cái phần mà hướng dẫn à, cho mọi người à, sử dụng app thì cái app nó chỉ có ờ, được 1080 ờ, mà mọi người ơi 1080 à chứ không có được nhiều chứ không có được 2k ờ, hoặc là 4k gì hết á thì mọi người sử dụng app để mình canh chỉnh thôi chứ còn mọi người không có không có dùng app để để quay phim mà tốt được chỉ canh chỉnh cho nó đúng hoặc là quay ở mức độ Full HD thôi chứ còn muốn góc độ cao lên thì không có rồi thì mình sẽ trang bị một cái à, cái túi giống vậy nè mình bỏ vô rất là hợp lý luôn đó không cần à, gì nhiều hết cái túi xong rồi mình à, bỏ vô đây ok thì phần sau tôi sẽ ghép cái hướng dẫn tải app và sử dụng app rất là chi tiết luôn cho các bạn ở trong cái ờ, clip này luôn nhưng mà tôi sẽ ghép ở phần sau của ờ, cuối clip thì ờ, các bạn nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL ra nhiều clip tiếp theo nha Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha rồi mọi người hãy theo dõi để xem cái phần mà hướng dẫn tải app và sử dụng app ở phần cuối video nha rồi bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha nhớ đăng ký ủng hộ chia sẻ để ủng hộ TBL nha bye bye ok và đây là phần hướng dẫn tải app Mimo DJI dùng cho gimbal điện thoại đầu tiên các bạn vào ứng dụng Google và gõ DJI Mimo sau đó chúng ta sẽ tải ứng dụng từ trang web DJI Mimo Download Center chúng ta sẽ download tải APK Android tải xuống phần dưới các bạn thấy người ta để các loại định dạng để hỗ trợ điện thoại hỗ trợ Android hỗ trợ ít nhất là 7.0 trở lên nha mọi người rồi chúng ta sẽ vào trên điện thoại của mình vào bảo mật và sau đó chúng ta sẽ đến chỗ cài đặt nguồn gốc không xác định nha mọi người chúng ta sẽ tải file APK từ trang web về điện thoại của mình đấy rồi chúng ta sẽ tìm ứng dụng Google Chrome và cho phép Lưu ý sử dụng phần mềm này phải dùng Android 7.0 trở lên nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ thoát ra và download file về. Sau khi tải ứng dụng về giải nén và cài đặt, chúng ta sẽ vào biểu tượng photo hình máy chụp hình ở trên đây nha mọi người. Chúng ta sẽ không cần phải đăng ký một cái gì về tài khoản trong này cả. Chúng ta sẽ bật Bluetooth của điện thoại của mình lên nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ bấm Connect là điện thoại tự kết nối với lại ứng dụng của mình. Ok, sau khi cho phép hết tất cả thì mình đã sử dụng được ứng dụng rồi đó. Chúc mọi người thành công.